tiết lộ vận mệnh của bạn qua tần số năng lượng ý thức. Chúng ta vẫn biết câu vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Người và vật dựa vào tiêu chuẩn hay nguyên lý nào để phân loại và tụ tập? Các nhà khoa học cho rằng mỗi người sống trong cấp độ năng lượng của mình, hấp dẫn những người và vật có tần số tương ứng. Đẳng cấp này không phải là những thứ mà chúng ta thường nghĩ như quyền lực, tiền tài hay tri thức, mà phân chia thành ý thức và cấp năng lượng huyền diệu hơn. Khi chúng ta ở cấp năng lượng thấp thì sẽ hấp dẫn rất nhiều người vào vật bất hảo và dễ mắc bệnh. Năng cao cấp năng lượng bản thân thì cuộc đời sẽ có những thay đổi lớn. Vậy làm sao để thay đổi tần số năng lượng của mình? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Sóng điện não thần kỳ Dựa trên tần số rung động xung mạch điện, sóng điện não thường được chia làm 5 loại, dựa trên sự tăng tiến của tần số, lần lượt là sóng delta, alpha, beta và gamma, đại biểu cho các tần số rung động từ 0.1 đến 100 Hz. Bất kỳ vật gì trong vũ trụ đều đang rung động. Nikola Tesla đã từng nói, nếu bạn muốn tìm được bí mật của vũ trụ, thì hãy suy nghĩ từ góc độ năng lượng, tần số và rung động, tần số rung động của vũ trụ là 432 Hz, do đó, khi chúng ta nghe âm nhạc tần số 432 Hz thì sẽ cảm thấy rất yên bình và thư giãn. Tần số rung động của trái đất là 783 Hz, đây là tần số rung động tự nhiên của trái đất, được gọi là cộng hưởng Schumann. Tần số tự nhiên của trái đất bảo vệ tất cả sinh vật trên trái đất. Đó chính là vì sao các du hành gia vào vũ trụ phải đem theo thiết bị phát cộng hưởng Schumann để giữ tinh thần và thân thể họ được khỏe mạnh, Einstein cũng đã nói, hết thảy mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả trạng thái tinh thần và cảm xúc của chúng ta đều đang rung động. Trong tiếng Anh, từ cảm xúc là emotion, gồm E và motion, chuyển động, có thể hiểu là energy, năng lượng, và motion, chuyển động, tức là năng lượng trong vận động. Do đó, bạn là người loại hình nào, cá tính, thiên tính và hành vi của bạn được quyết định bởi loại hình tần số chủ đạo đại não của bạn. Điều thần kỳ là từ trên thân các tăng nhân Tây Tạng có thể đo được sóng điện não siêu gamma và sóng điện não lambda mà trên thân người bình thường rất hiếm thấy, tần số rung động từ 100-200 Hz. Do đó, những tăng nhân này có thể ngồi đá tòa ở nhiệt độ siêu thấp trên núi Himalaya mà chỉ mặc rất ít áo. Không những họ có thể duy trì được nhiệt độ thân thể, còn có thể làm tan tuyết ở xung quanh. Ngoài ra còn có sóng não epsilon, là sóng điện não có tần số vô cùng thấp, tần số rung động nhỏ hơn 0,5 Hz. Ngồi thiền có thể khiến người ta tiến vào trạng thái này, trong trạng thái này, không quan sát được nhịp tim, nhịp thở và mạch đập. Tần số rung động của não người tại sao lại có sự khác biệt lớn như thế này? Điều gì quyết định sự khác biệt của sóng điện não người? Biểu đồ ý thức nhân loại ẩn tàng Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ David R. Hakin đã sử dụng thời gian 3 năm để nghiên cứu, trải qua 250.000 thí nghiệm lâm sàng, lựa chọn ngẫu nhiên các đối tượng thí nghiệm là những quần thể người chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tuổi tác khác nhau và nghề nghiệp khác nhau ở khắp nước Mỹ, Canada, Mexico, Nam Mỹ và Bắc Âu. Cuối cùng, ông phát hiện ra rằng có biểu đồ ý thức nhân loại ẩn tàng đã chứng minh các tầng thứ ý thức khác nhau của nhân loại đều có tần số rung động năng lượng tương ứng. Nói một cách đơn giản, mỗi người đều có cấp độ năng lượng khác nhau. Căn cứ theo biểu đồ ý thức nhân loại của Hakin, ý thức nhân loại được phản ánh trong phạm vi tần số rung động từ 1 đến 1000 và được chia làm 17 cấp độ năng lượng. Tần số càng cao, năng lượng càng cao. Ở mức năng lượng cao nhất là chính giác khai ngộ từ 700 1000, kế tiếp là bình hòa cực lạc 600, vui vẻ yên tĩnh 540, nhân ái vô tư 500, lý trí thấu hiểu 400, khoan dung chấp nhận 350, chủ động lạc quan 310, tín nhiệm bình tĩnh 250, dũng cảm khẳng định 200. Mức 200 là ranh giới, lên trên là năng lượng tích cực, xuống dưới là năng lượng tiêu cực. Hakin cho rằng người có mức năng lượng thấp hơn 200 thì dễ mắc bệnh và không tốt cho sức khỏe. Năng lượng thấp nhất là xấu hổ nhục nhã mức 20 trở xuống, lên trên lần lượt là tội lỗi đổ lỗi 30, lãnh đạm, tuyệt vọng 50, đau buồn hối hận 75, sợ hãi lo nghĩ 100, thèm muốn khát khao 125, phẫn nộ thù hận 150, kiêu ngạo khắc bạc 175. Hakin cho biết đại đa số mọi người có mức năng lượng dưới 200. Người đạt đến 500 thì đã có trường năng lượng rất lớn mạnh rồi, có thể ảnh hưởng hàng nghìn hàng vạn người. Trên thế giới chỉ có 4 phần nghìn người đạt đến mức năng lượng này. Người có mức năng lượng trên 600 thì trên trái đất đã vô cùng hiếm rồi, chỉ có 1 phần 10 triệu. Hakim đích thân gặp được người có mức năng lượng lớn nhất là 700, chính là chủ nhân Nobel Hòa Bình năm 1979 mẹ Teresa. Ông nói, khi mẹ Teresa bước vào căn phòng, trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt, trong lòng đều thấy cảm giác hạnh phúc kỳ lạ, mọi người dường như không nghĩ bất kỳ tạp niệm hoặc oán hận nào. Mức 1000 được cho là ý chí hoặc tinh thần của Chúa, là tần số của sức mạnh tuyệt đối. Trong truyền thuyết, khi Chúa Giêsu xuất hiện, trong tâm những người xung quanh, ngoài Chúa Giêsu ra, họ không còn nghĩ gì khác nữa. Trong tâm mỗi người đều thấy vô cùng trong sáng và thuần tịnh. Trong tình huống thông thường, trường năng lượng cá nhân cả cuộc đời cũng không có biến đổi lớn. Nếu không có sự kiện trọng đại thúc đẩy, hoặc có cao nhân hoặc đại sư dẫn dắt thì tuyệt đại đa số mức năng lượng ý thức con người trong cả cuộc đời chỉ có thể tăng được khoảng 5 điểm. Hơn nữa, bạn ở tần số năng lượng nào thì thường sẽ hấp dẫn những người và vật như thế ấy. Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm chính là đạo lý này. Vậy thực sự không có biện pháp nào để người ở tần số thấp tăng tiến lên tần số cao sao? Làm thế nào để nâng cao mức năng lượng? Sinh năm 1946 Mất thiệu Ricard vốn là tiến sĩ sinh học phân tử của Học viện Pasteur Paris, cũng có thành tựu trong nghiên cứu sinh học tế bào. Phụ thân của ông là nhà tư tưởng, nhà triết học và viện sĩ đương đại Pháp. Mẫu thân ông là họa sĩ. Tuy nhiên, sau khi xem một bộ phim về các đại sư tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, Ricard đã bị cuốn hút sâu sắc và đã có nguyện vọng mãnh liệt là đi theo họ. Tuy từ nhỏ ông đã tiếp xúc với rất nhiều các nhà triết học, nhà tư tưởng và các nhạc sĩ, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, hơn nữa lại là thứ rất quan trọng. Thế là năm 26 tuổi, ông kiên quyết rời xa Paris lãng mạn và cuộc sống ưu đãi được mọi người tôn trọng, đến núi Himalaya tu hành. Ngày thứ hai sau khi Ricard đến Himalaya, ông gặp người thầy đầu tiên của mình, Đại sư Kangyu Rinpoche, một vị lạc ma Tây Tạng hơn 70 tuổi. Trong hơn 3 tuần, họ không hiểu ngôn ngữ của nhau, ngoài việc ngồi tĩnh tọa, tọa thiền ra, thì không làm gì khác, nhưng ông cảm nhận được sự thâm trầm, yên tĩnh và sức mạnh phát ra từ thân sư phụ, khai mở tâm hồn ông. Cha ông, nhà triết học, thấy không thể hiểu được hành vi của ông nên đã hỏi ông rằng tại sao con lại có ý định quyết tâm xuất gia làm hòa thượng. Ông trả lời thẳng thắn rằng con thực sự đã có sự nghiệp khoa học nhưng sau khi con xuất gia làm hòa thượng không hề có chút ý tưởng phủ định nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học không giải quyết được vấn đề cơ bản của sinh tồn. Nói một cách đơn giản, Mặc dù bản thân khoa học vốn rất thú vị, nhưng không đủ đem lại cho con ý nghĩa của sinh mệnh. Để hiểu quá trình con đường tâm linh của con trai, người cha triết học gia này đã đi theo con trai, người đã làm hòa thượng, từ Paris đến Ấn Độ, Bhutan, Nepal, đến núi Himalaya. Suốt hành trình, họ đàm đạo, trao đổi, từ khoa học tinh thần, tâm lý học đến luân hồi, niết bàn, từ Phật giáo đến các tôn giáo khác, từ triết học, lịch sử, chính trị đến xã hội đương thời. Cuối cùng, những trò chuyện đàm đạo của hai người đã được tập hợp thành một cuốn sách tên là Tăng nhân và nhà triết học. Ricards đã tham gia công trình nghiên cứu thiền và tâm lý học kéo dài 12 năm của Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ. Giáo sư tâm thần học và tâm lý học Đại học Wisconsin-Madison Richard Davidson vì để nghiên cứu thay đổi hoạt động não bộ của mất thiệu đã đặt 156 bộ cảm biến trên đầu mất thiệu. Davidson phát hiện ra rằng khi Ricards tĩnh tâm tọa thiền Hoạt động não bộ giống như phản ứng của người bình thường khi đang xem bộ phim vui cười, phát ra lượng lớn sóng não gamma. Lượng sóng não lớn dường như chưa từng được ghi chép trong các tài liệu khoa học trước đó. Trong báo cáo của mình, Davidson viết rằng, scan não cũng phát hiện ra rằng khu vỏ não thùy trán não trái của Ricards hoạt động mạnh hơn não phải. Điều này khiến Ricards có cảm giác vui vẻ rất lớn, từ đó giảm thiểu tâm thái tiêu cực. Cuối cùng, người nghiên cứu và truyền thông phong ông là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, khi được hỏi rằng những người khác nên làm thế nào mới có được hạnh phúc hơn nữa, Ricard nói với truyền thông rằng những thiện ý và hành vi lợi tha là mấu chốt, mỗi ngày dùng 15 phút để nghĩ những việc hạnh phúc cũng có thể bồi dưỡng tâm trí hạnh phúc hơn. Nhà nghiên cứu Davidson cũng bày tỏ, mỗi ngày thiền 20 phút có thể khiến người ta hạnh phúc hơn. Ngoài ra, các trạng thái tinh thần tích cực như thành thực, cảm thông và thấu hiểu có thể tăng cường sức mạnh ý chí và sức mạnh thân thể của mỗi người, có thể thay đổi tần số rung động của những lập tử vi quan trong thân thể, từ đó cải thiện tình trạng sức khỏe của thân và tâm và của cả quá trình của sinh mệnh. Nghiên cứu của Hakin còn cho thấy, bất kể là những thứ có hình thể như nhân loại, động thực vật, sách, thực phẩm, quần áo, kiến trúc, xe, hay những thứ trừu tượng vô hình như ý thức, tư tưởng, thể thao, âm nhạc, tình cảm, đều có cấp năng lượng xác định. Cũng có nghĩa là, vạn vật đều có linh tính, cũng đều mang theo trường năng lượng của mình. Trong cuộc sống, tránh xa những tư duy tiêu cực, tránh xa những người hoặc vật có năng lượng thấp, lựa chọn ở bên những người hoặc vật có mức năng lượng cao, thay đổi từ trong ra ngoài, không ngừng nâng cao cấp năng lượng bản thân, cũng sẽ thay đổi những cơ ngộ cuộc đời mình.